tức là mình cứ lên đọc báo mình thấy ô hôm qua chỉ số Dow Jones bị giảm giảm bao nhiêu phần trăm đó là mình đoán 90 phần trăm là hôm nay chỉ số Việt Nam cũng bé bé chưa có hình như có đâu được một hai lần là những cái chỉ số ở nước ngoài nó giảm như kiểu Dow Jones giảm Nasdaq giảm rồi Nikkei giảm các chỉ số khác nó giảm mà Việt Nam mình nó không giảm chưa chưa nói đến chuyện tăng hầu như các chỉ số khác nó giảm thì Việt Nam cũng giảm theo và cái chỉ số mà ảnh hưởng nặng nhất đến chúng ta là cái chỉ số Dow Jones đó và rất nhiều bạn gọi là không hiểu chỉ số Dow Jones nó làm sao thì trong cái video này Hằng sẽ chia sẻ với bạn những cái thứ liên quan đến cái chỉ số này và nó ảnh hưởng đến cái thị trường của Việt Nam chúng ta như thế nào ha Ok thì ờ, cái chỉ số Dow Jones đó, nó là cái chỉ số chứng khoán của thị trường Mỹ ha cực nó là một cái số chỉ số mà hầu hết mọi người trên thế giới đều cực kỳ quan tâm vì sao vì cái sự biến động của cái chỉ số này nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường chứng khoán gọi là toàn cầu luôn vậy cái chỉ số Dow Jones này là gì nó là gọi là cái tên gọi đầy đủ của nó nhé là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones à, tên dài vậy rồi uh, Dow 30 viết tắt là DJIA và nó tại sao nó gọi Dow 30 là nó giống VN30 á nó là phản ánh giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất tại Mỹ như kiểu Apple này Microsoft này Boeing này đó nó kiểu như là VN30 của Việt Nam à, à ngoài ra nó còn có những cái Dow Jones vận tải DGTA hay là Dow Jones dịch vụ DGUA rồi đó nó có một vài cái chỉ số Dow Jones khác nữa và một đôi nét về cái chỉ số này nó gọi là nó xuất hiện lần đầu tiên năm 1986 và trên cái báo Wall Street à, nó mới đầu á nó chỉ có 12 loại cổ phiếu thôi xong rồi nó tăng lên thành 20 loại cổ phiếu năm 1928 và tới bây giờ thì nó là tới 30 cổ phiếu thì cái cách tính của nó là sao cách tính của nó là nó tính theo kiểu mà bình quân gia quyền giá tức là tổng giá trị của 30 cổ phiếu trong cái chỉ số đó chia cho ước số Dow Divisor nếu bạn không hiểu cái ước số Dow Divisor là gì có thể lên Google search hạn cái đó nó nói là bây giờ nó hơi bị dài dòng đó nó tức là cái cách tính của nó nó cũng na ná giống cách tính của cái những cái chỉ số ở Việt Nam VN 30 VN Index á à, nó chỉ có một cái là nó sử dụng cái bình quân gia quyền thay vì nó tính số bình quân giá chứng khoán hai cái đó nó khác nhau ok ok nếu mà phức tạp quá thì không sao đâu bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo về ra video mới không phải video nào cũng nhức đầu như cái này à rồi thì ok trên hình bạn sẽ thấy là danh sách những cái công ty uh, có cái ở trong cái bộ chỉ số đào ha đó nó có ba chục cái công ty đó rồi thì uh, những cái phương thức mình ở bên Mỹ á, người ta đầu tư theo cái chỉ số này người ta đầu tư làm sao có mấy cái hình thức đầu tư như sau đầu tiên đó là đầu tư qua quỹ hoán đổi danh mục ETF tức là cái quỹ này nó mô phỏng chỉ số nó sẽ mô phỏng cái diễn biến của cái chỉ số Dow giống như cái ETF Việt Nam thì mô phỏng lại diễn biến của VN30 VN Index ấy. À. cách số 2 là đầu tư thông qua hợp đồng tương lai tức là giống kiểu là đầu tư phái sinh á thông qua một cái sàn là CME Group là họ cũng đầu tư vào cái chỉ số Dow này giống như là đầu tư phái sinh ở Việt Nam đó rồi cái hình thức thứ ba ở Việt Nam chưa có đó là đầu tư qua hợp đồng quyền chọn option á à, rồi vậy cái đi vào tới phần thú vị này cái sức ảnh hưởng của cái chỉ số Dow này nó làm sao thì nó bạn biết đó, nó bao gồm 30 công ty lớn nhất của Mỹ đúng không và giá trị vốn hóa của 30 công ty này cũng là lớn nhất nước luôn nên nó hầu hết là tập trung tất cả những cái công ty mà lớn ở tất cả mọi ngành nghề từ công nghệ này cho đến dầu khí cho đến bán lẻ và nó tập hợp những công ty lớn như vậy thì nó thể hiện cái sức khỏe của thị trường tài chính của mình cũng giống như cái chỉ số mà tập hợp tất cả những cái công ty lớn ở thị trường Việt Nam thì nó thể hiện cái sức khỏe thị trường tài chính ở Việt Nam này à, và đặc biệt nhé những cái quyết định của chính phủ Mỹ ấy, nó sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến cái chỉ số này và thêm một cái nữa là những quyết định mà của cái cục dự trữ liên bang Mỹ F, FD, F, e, FED Fed hai cái nó khác nó lời rời nhau nha tức là chính phủ Mỹ không được quyền kiểm soát cái cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đâu nó không chịu sự chi phối đâu ha à đó ngoài ra thì những cái yếu tố mà như kiểu là thất nghiệp này hay là xuất nhập khẩu này hay là trừng phạt cấm vận thương mại gì nó sẽ cũng sẽ tác động cực kỳ mạnh đến cái chỉ số này khi mà cái chỉ số này bị tác động thì nó sẽ tác động ngược lại đến tình hình kinh tế chính trị của cả thế giới à, nó sẽ ví dụ như là cái tình hình tại vì Mỹ là cái nước mà gọi là giống như kiểu anh cả đó đâm ra là khi mà cái chỉ số của nó có vấn đề thì tất cả những cái chỉ số của những thị trường khác cũng sẽ vấn đề theo đặc biệt là Việt Nam rất hay vấn đề à, ok vậy là Hà đã chia sẻ cho các bạn về những cái thông tin của chỉ số Dow bạn thấy video với ích comment thành và giúp Hà chia sẻ nó bạn thắc mắc gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại